phải đấy à chính sai rồi tháp bỏ tới sửa chả miệng cái thảo thái thị là thái to đấy nhỉ <laughs> Chào mừng mọi người đã đến với kênh Cuộc Sống Miền Bắc Bây giờ chúng ta sẽ xe à, tiết phần 2 à, của à, video hôm trước nhá Thì bây giờ thì người ta đã ăn cố rất là đông ở đây nha Già trẻ gãy già Thì cũng con mà đầy độ đây thì ờ, do người măng người ta tổ chức là theo phong tục cho nên là cứ để độ một măng là ăn một măng cho nên em nhìn là nó không có đông đâu nhìn người nó hơi ít ít đâu các bạn ơi thì bây giờ là phụ nữ này khát ăn với phụ nữ đàn ông khát ăn với đàn ông nhá đấy là lấy đương nhiên của vòng cao mình rồi đây người ta dùng à, ga để à, đốt cái lớp da à, thịt của lợn nha mọi người nhé cái tiền phần này là do nó không đủ ấy không đủ mân thì họ là thêm thôi để bây giờ thì chắc là không là đường ngon như cái máy mơn trước rồi nha làm thêm nhé các bạn nhé một đồng chí là đốt cái à, gian thịt còn một đi đồng chí thì lại à, là nó sạch sẽ đi rồi là tí nữa này thì à, lấy lấy đi làm chung nhá rồi bây giờ là khách cũng khá là đông rồi nhá mọi người thì à, cái video trước là không có cái cách này nhưng mà khách chưa đông như bây giờ đâu <laughs> chả là cho nó mau chảy rồi đi cái bên kia anh chỉ một cái nào

phần này là người ta dựa bắt đứa ở đây nhá toàn là những cô gái trẻ trẻ đó <laughs> nên là làm rất là cẩn thận 집에 가. 이로 더 있나 보지. Về kiệt cho không tuấn là nhiều số nhiều lúc Đây, vừa thì nó sang thì mùa Về kiệt cho nhiều nhiều lúc Cái xe có số Wow. Có nhiều, có nhiều. Đi của chị này không có đâu. Có gì á, có đây á. 好嘛啦，快点拿！你不是你块子肉啊？你你这……快这快点，快这快这快点！接接动作。 bé lú lú lì nó chỉ bé con gì con quẹ nó con gì con tập cái gì con này nó là cái gì Cái cao quá nha. Vâng, vâng. cho nó béo chú 와 계란에 전에 매워 그 죽노 뭔가 지연아 니가 한타임 Mày có mấy mà cho nhà. Cái cái phạt đứa đâu. Mà vậy. Ê, không thấy nó cái con nó thì chân thì không con nó Mình chờ sáu thì con lên nữa tao chơi nước rồi chơi nước tao có mà không có tao chào chấm mua mà xuống chỗ đó nó chỉ khác thế mày mày ô rồi đó mấy chuyện đó Ủa mày chỉnh cá mũ nha Như thế được Ông trông tiền à Ông trông tiền rồi này 有那啦。这说的学生人了。坐的，哈哈，坐了，坐了。那叫不，该就是热不对，热热的，我们就家伙。还还俺了些嘛？俺了找找找那嘛呀？呃，找找那嘛。林海呢？这样。呃，找的呢。那老。 mà y tên tên gì chứ nó chia đó anh nhận thế nào anh nhận thế nào nó chia đấy thì nó tạm dùng cái chưa đó cho tay mất quá sao mày quá sao mà tao nhiều người mình này này mất cuộc kìa nên cái trong cầu là lạnh cầm chết thế đi mà trong cầu hiệu chúng ta là có hiệu chúng ta là chúng ta chúng ta làm con cái bán bông có thể là mua cả là mua nhớ được nhớ vỡ được 哪哪哪哪？搞到哪？哦哟，搞些几钱的了？今天几多的了？啊，打到你倒霉！ 안돼 안돼 못 사게 일단 뭐야 언제 너 정. hả đi tối nữa cái chị khóc cho nên không có sao sao này người ta tính nó luôn à dạ được tính gì à cho nên không một rồi cái gì tính gì đâu cái gì sao gì từ lâu thì nó mò bảo lúc gì đây vậy là chúng mới cảnh cái mà chỉnh tôi to ấy mất cái gì mà anh chết tỉnh một bên mặt đâu bên mặt nó mở ra nó mở đặt đi nó mở đặt đi qua đấy cái tay là chín bát anh nhìn cho cái này cái này cái này Chỗ. Nó mà. Nó ăn cái nó cái gì cái chết nó. Có hai chục cái đó được là Tôi nói rồi đó, họ thấy hàng chúng tôi là ngon. Nhớ rồi. Bây giờ Rồi thấy nè. Sao đây nè. Ôi chà. Mấy tên đi tàu rồi nói chật kít. Ờ, cho cho thổ diện thành này rồi đó. Mà cho cho tôi đủ rồi. Xí đó. Đó, đó, đó, đó. Ừ. Cho cho cái này cho nên nó cái chuyện bên nó cái nó cái thẳng tàu bây giờ là cái chuyện chào cái chuyện này tôi chào cho cái cái này là cái tao được ba tiếng thì còn nhẹ như thế này không được không được nó con hả Mày khó chỉ xe đi Thế thì xe tí nữa là Tao nè Tao nè Đây thử, đây thử cái 좀 Tôi 맞아. 배좀 이동해. 이동해. 언제 어떻게 또 예. 이게 이제 인디 인디 đi 인디서 mà sao lên là chứ hai anh thấy hai hai trả rồi à chụp cái này chụp cái này nào. cho đây nè cho đây nào. cho anh thấy tập vào đấy lúc trong này tỉ thỏ mà hả này được ra rồi যাওয়া আচ্ছা phải đấy à chính xác rồi tháp bỏ tôi sửa trả miệng thì cái thảo thái thị là thành to đấy nhỉ <laughs> <laughs>